Xin chào quý vị các bạn đến với máy Cường Linh thì hôm nay chúng tôi ờ, mời đến các bạn sản phẩm đó là máy vặt lông gà, lông vịt. Đấy. Đây là trong video đây là có ờ, ba mẫu máy này. 60, 55, 50. Đấy. Đây là do điện máy Cường Linh chúng tôi ờ, phân phối như sản xuất. Máy thì được làm toàn bộ bằng inox luôn. Từ chân máy đến lồng. Đấy đây chúng ta nhìn qua một lần về các sản phẩm của chúng tôi này Đấy. inox sáng bóng 304 Đấy. máy được làm toàn bộ từ inox từ chân máy này Đấy. chân máy này inox này Đấy. thân máy này. lồng này Đấy. ở trên thành lồng sẽ được dập nổi chữ thịnh thành com vn cũng là bên à, nhà sản xuất của điện máy cường linh Đấy, đây là toàn bộ hàng nấm nấm sẽ được à, làm bốn hàng bốn hàng như này Đấy, để đảm bảo khi à, chúng ta bỏ con gà con vịt vào thì phần lông các thứ nó sẽ được làm sạch hàng dưới cũng sẽ có núm ngắn như này để tránh được trường hợp chân gà cánh gà hay mỏ vịt các thứ nó sẽ lọt vào cái khe này khe mâm này đấy lát tôi sẽ nói uh, sâu vào cái phần mâm này và chúng ta tiến hành nhìn qua một lần đấy. thì trên các thành lồng máy sẽ có gắn uh, một đầu gọi là để nối ống nước vào đây có ren này chúng ta mua ống nước vặn vặn vào để khi sử dụng thì chỉ cần cầm máy lên và cho đường nước vào thì máy tự động phun nước ở xung quanh cái thành lồng này đấy để dội trôi phần lông được vặt ra còn ở ngay đầu ra chúng ta sẽ chúng tôi sẽ làm cái đầu ra nó dư là nó khoảng được uh, gần 10 phân Đấy, để chúng ta sẽ tránh được trường hợp nước các thứ sẽ để bị uh, chảy vào ở dưới lồng này sẽ gây ra bị ảnh hưởng đến điện đó Đấy. toàn bộ những đóng khuyên này kể cả những con ốc này Đấy. ở dưới à, mâm nó này Đấy. sẽ có một cái tấm đỡ như thế tấm đỡ hết mâm luôn không phải là một tấm đỡ hình vuông hay là gì hết mà nó sẽ đỡ xung quanh mâm luôn toàn bộ mâm sẽ được một tấm đỡ như này rất là dài dặn ở dưới sẽ có ba cái nấm ngược này Đấy, để quạt cái phần lông được làm ra được quạt ra thì ba cái nấm ngược sẽ có chức năng của nó là quạt cái lông đi đấy quạt cái lông ra hương đông ra của nó có lẽ toàn bộ nấm của nó này ừ. mềm dẻo vân dài đấy sẽ tăng cái năng suất của máy hơn khi con gà con vịt chúng ta được à, bị à, sẽ được những cái nấm này đấy, va chạm vào nấm này sẽ những cái vân này nó sẽ kéo cái phần lông ra đấy vân dài và nấm dẻo đấy, đảm bảo năng suất đấy. còn ở tôi sẽ đi kỹ vào cái mâm này mâm ở xung quanh mâm như những cái máy kém chất lượng khác thì xung quanh mâm này nó sẽ rất là không gấp mép mà là một mặt phẳng cắt ra đấy thì sẽ dần đến cái trường hợp mà ví dụ như con gà con vịt chúng ta mà nó bị chân hay là mỏ cánh mà nó cạt vào cái khe này đấy trong quá trình mà máy máy ờ, hoạt động nó chạy vòng tròn thì cái chân sẽ nếu mà cái mâm này nó mỏng và một lớp thì nó sẽ cắt vào cái chân cái mỏ nó đấy nó sẽ bị ờ, trường hợp là ừ, đứt gãy chân này gãy mỏ này đấy, gáy cánh đấy còn bên điện máy cứ lên chúng tôi uh, phân phối dòng máy này thì là cái mâm này sẽ được gấp mép kể các bạn khi uh, bà con mua máy về ấy, có thể bỏ tay vào để kiểm tra này đấy nó được gấp mép xuống đấy, bo tròn chỗ này đấy, sẽ tránh được cái trường hợp mà những cái uh, trường hợp gãy da gãy xương gãy cánh gãy mỏ nữa đấy mâm được gấp mép xuống này và độ dày của nó nữa chúng ta có thể kiểm tra luôn đấy máy rất là tốt toàn bộ tấm bốn hàng nấm ở trên gồm ba hàng nấm dài và một hàng nấm ngắn ngoài ở dưới đấy. máy được uh, ờ, nhất là một con ốc trục này để gắn thẳng vào cái trục của máy này và những cái bắn vít xung quanh để cố định cái thành cái phần ba mi đốc này vào cái giã đỡ Đấy. toàn bộ bánh ốc hết Đấy. kể cả chân máy này tôi máy lên các bạn xem nhé đây đấy đây, phần lồng này đây, phần chân máy này đấy, nó được uh, bằng hai vòng bi này ở dưới sẽ có cái giá đỡ của motor này giá đỡ cũng là bằng inox luôn đấy có ờ, con ốc để tăng giảm độ căng trùng dây cu loa đấy. toàn bộ ở chân máy này các bạn để ý này toàn bộ bằng inox hết đấy, không có một tí nào gọi là thép V những dòng máy mà cái chất lượng này giá rẻ trên thị trường sẽ có làm một thép V thì trong quá trình mình sử dụng ấy, máy lông gà nó sẽ ở trong môi trường nước, à, nước khá là nhiều đấy thì nó sẽ dẫn đến trường hợp nó bị han rỉ thép ve nó sẽ không được bền độ, độ tuổi thọ nó không được cao đấy. Và còn bên điện máy cường linh chúng tôi phân phối thì toàn bộ máy chân máy này khung gầm này, là bằng inox hết đấy, rất là dài dặn chắc chắn đảm bảo tuổi thọ độ bền của máy đấy giá motor này Đấy. còn buli là buli đôi này Đấy, chuyển động buli đôi Đấy. chân máy này dài dặn các của máy còn ở một bên máy đây sẽ có những con ốc này để là tăng giảm tăng giảm nó kéo cái phần giá motor ra để tăng giảm cái dây cu loa khi ví dụ như chúng ta đây là lồng 55 à, 50 thì chúng ta à, khi muốn vặt một con để nguyên này còn ví dụ như lồng 60 lồng 60 thì một lần nó vặt được 4 đến 5 con thì chúng ta muốn 4 đến 5 con chúng ta căng dây loa lên còn trường hợp mà chúng ta vặt ít 1 đến 2 con thì có thể trả giảm dây loa bạn đấy. rất là tiện lợi chỗ đấy đấy. sau lồng này sau máy Đấy. máy được thiết thiết kế rất là tiện lợi đó là nó được làm các cái phần riêng biệt nhau luôn Đấy. Các chân máy này sẽ được tách riêng với cái phần lồng bên trên bằng những con ốc thế này xung quanh bốn cạnh mỗi cạnh à, mỗi góc này hai con ốc Đấy. tổng là 8 con ốc xung quanh máy khi chúng ta muốn thay cái mâm hoặc là muốn à, vệ sinh phần dưới hay là muốn thay đổi kết cấu gì đấy chúng ta chỉ cần tháo bốn ốc nữa tháo tám ốc này ra Đấy, sẽ nhắc hẳn cái mâm lên luôn Đấy, thì chúng ta có thể à, một là dễ để thay thay đổi cái mâm này hoặc là có thể là đút nấm các thứ nó dễ hơn Đấy. còn đúng cao su bên để mà cương linh tôi thì đảm bảo cho các bạn Đấy. rất là mềm dẻo Bên dưới này sẽ có những cái lỗ lỗ khoan để ờ, khi nước nó chạy vào trong ống này nó sẽ bắn ra xung quanh đấy thì con gà con vịt chúng ta ở trong này sẽ được dội nước vào sạch sẽ hơn thì ờ, các bạn có nhu cầu muốn mua máy vặt lông gà lông vịt lông chó ở kem ờ, còn có lông loại lông 80 để sử dụng để vặt lông chó hoặc là những lông gà mà trường những cái gọi là cái xưởng làm nó lớn đấy thì các bạn có nhu cầu muốn mua máy vặt lông gà, lông vịt, lông chó, lông dê thì vui lòng liên hệ đến máy Cường Linh qua số điện thoại chúng tôi để góc cái màn hình hoặc à, liên hệ trực tiếp à, bên à, số hotline để biết những thông tin về sản phẩm cũng như là giá bán những chương trình hỗ trợ vận chuyển Đấy. máy đến máy bên chúng tôi vận chuyển cho các bạn thì đến nơi các bạn được cắm điện kiểm tra máy hoặc có thể là bỏ gà vịt vào test thử luôn Đấy, máy ok mới thanh toán tiền nhận hàng thanh toán tiền tại nhà Đấy. Cảm ơn quý vị các bạn đã xem video Nhớ like đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo của chúng tôi Và đón, những, đón nhận những cái sản phẩm mới Đấy. Thì ví dụ như con này thì à, là chúng tôi đang bọc hàng để à, vận chuyển đi đây Đấy, sẽ được bọc lớp bằng co này trong sẽ có một túi nấm tặng kèm nấm su tặng kèm Đấy. cảm ơn quý vị các bạn đã xem video